ở đây tôi giới thiệu cho anh em là cái mẫu ờ, bát tăng phiên bản đặc biệt trong năm 2020 <clears throat> thì mẫu bát tàng hình của chúng tôi thì ờ, khi mà anh em đi chơi ấy, trước đây là thử cho anh em qua là những cái dòng trước đây anh em đi chơi này đây, là mẫu bát đít là anh soi anh em soi sẽ không xuyên qua đây, đây soi là hoàn toàn sẽ không xuyên qua à, đít nó sẽ đen xì đây em nhé đây là mẫu thời xưa còn mẫu mới nhất bây giờ là khi em soi này Đấy, trong suốt luôn Đấy, ba tàng hình này đây anh em nhé trong suốt Đây chính là những cái đặc điểm rất là mới và khi mà anh em ăn chơi ấy, thì có thể người ta sẽ dùng rất là nhiều những hình thức để người ta kiểm tra bát là có phải là bát tàng hình bát đồ chơi anh em luồn vào không ví dụ như là phấn xôm này hay là anh em à, ngâm cái bát này trong à, với cái nhận nhiệt độ lấu đun sôi hoặc là kho lửa đít đấy, bôi mực đấy, kho lửa trong mặt luôn đấy, phấn rôm thì nó sẽ khiến cho mắt bị mù nhưng mà với phiên bản đặc biệt này là khi anh em sử dụng 100% là bát sẽ không bị mù anh em nhá Đấy, khẳng định như vậy luôn khi mình em bút bát vào thì nó sẽ mở mắt mở mắt trong vòng một hai giây thì nó thực sự là có đóng à, nó có thể soi tất cả trên hình thức mẫu mã quân vị này. ba đen quân vị thì hình thức như là quân uh, ờ, villa màu vàng này hay là quân uh, bài này quân thăng long này Đấy, rất là nhiều quân vị khi mà anh em sóc thì nó sẽ mở bát mở mắt bát ra trong vòng ờ, một hai giây rồi tự động nó đóng lại sấp đôi này em này đấy một bát tàng hình thì ờ, để trải nghiệm qua là bát này. của chúng tôi thì hoàn toàn này nam châm này khi mà anh em à, nó sẽ không hề hút nam châm nhé đây cái mặt trước mặt sau bởi vì nam châm nó sẽ có một mặt là mặt đẩy ra còn một mặt mặt hút hút vào khi mà anh em sử dụng cái đồ bát có tang đây anh em này đấy, không hút cũng không đẩy như mẫu bình thường thôi mắt thì bây giờ nó sẽ làm đấy, mắt ở những vị trí rất là khó phát hiện thì ở cuối video để khẳng định với anh em 100% đấy, là mẫu bát này tang của nó rất là ít là cái điều là điều thứ nhất và nó sẽ tang nó sẽ không bao giờ đập khi mà anh em đập bát bình thường nó sẽ không bao giờ bị vỡ cái bề mặt đít mà nó sẽ vỡ những cái viền xung quanh Đấy, bởi vì khi chúng tôi làm ở cái phiên bản này nó sẽ được làm ờ, phần đít này rất là khó vỡ kể cả khi anh em đập vụn ra thì nó sẽ có những cái ấy thiết kế mạch nhỏ rất là li ti khó phát hiện đối với anh em nào chơi anh em nào cẩn thận kỹ lưỡng người nào cần phát hiện thôi. được thôi thì ờ, để tôi sẽ thử qua cho anh em là khi đấy, tôi soi đèn vào lát soi anh em xem bát này anh em thấy không bát hoàn toàn này không tăng 100% này tất cả những mẫu bát rồi tôi mẫu bát này là mẫu bát mới đặc biệt mới nhất này Đấy, mới được sản xuất ra trong cái năm 2020 và tôi khẳng định độc quyền là chỉ duy nhất tại cửa hàng tôi có cũng như là đĩa này xanh chín này đó đĩa thì cũng chúng ta phải làm ra được rất là nhiều những mẫu đĩa hình nhé đây anh em à, đặt mẫu nào có thể alo tiếp tôi muốn làm ra đĩa thì làm ra đĩa muốn làm ra bát thì là làm ra bát thành nhanh đó chính là hai cái mẫu mà khi mà anh em đi trong vào phòng chơi ấy. thì anh em đánh đĩa thì bao giờ đĩa an, an toàn hơn đĩa 6 đến 7 đĩa hoa hay là đĩa trắng chúng tôi để đặt làm hết cho anh em bây giờ đây em sạc pin này nó không như thời xưa sạc trực tiếp lên cái bệ tử này đấy. sạc bệ tử sẽ báo lúc nào là ngắt tự động ngắt khi đấy, bát đầy pin nó sẽ không ảnh hưởng không bị phóng pin và pin của anh em luôn luôn trong cái chế độ tích được rất là nhiều pin có thể là anh em chọn cái hình thức thứ hai là hình thức anh em sẽ chơi bằng Đấy, cái đầu mút khiển này cái đầu mút khiển là khi nào anh em bấm khiển thì mắt bát nó mới mở ra thì lúc đấy pin nó mới có tôi pin nó mới ờ, tốn nó mới hao pin còn hình thức là anh em chơi với những cái địa hình ờ, rất là xa Đấy, có thể lên được 4, 5, 60 mét thì anh em lên chơi nó chính là cái màn dây màn khuếch này đấy màn hình LCD anh em nhé còn à, anh em chơi trong cái phạm vi từ 20 đến 30 mét thì anh em nên chơi lựa chọn cho tôi đó chính là cái bản điện thoại này dễ soi dễ sử dụng đấy và trong cuộc chơi thì khi anh em mua đủ một bộ đầy đủ sẽ là một bát này một màn và một bộ sạc cũng như là một cái dung đấy, dung để anh em có thể phím lẫn cho nhau là đấy, khi anh em về chặn bấm gì khi anh em về lẻ bấm gì đấy, và tôi muốn nói qua về cái mẫu bát này cái mẫu bát ạ, thì cái độ pin của nó có thể khi mà anh em vào dòng chơi chơi được trong tầm à, từ 3 tiếng với bát tự động này là 3 tiếng còn đối với à, cái mẫu à, bát khiển ạ, thì anh em sẽ chơi được trong cái phạm vi lâu hơn bởi vì khi tùy tiếng anh em ấy đánh không phải là tiếng nào anh em mới chơi phải có thể lên được 4 5 hoặc 6 tiếng khi anh em đánh phải tùy tiếng em ấy mở sóc rồi ba trắng nhá chồng quân tôi vẫn nhìn hết này ba trắng này đây. chồng quân này vẫn nhìn này chọn hết Đấy, khi anh em nhìn quen này nhìn rất chuẩn sắp đôi này sắp đôi nhá ba đèn này ba đèn rất là lép nè đánh anh em đánh thoải mái sóc à, hàng trăm hàng nghìn tiếng vẫn là ba đèn này mở ba đèn này sóc này ba trắng này ba trắng anh em này cái màn điện thoại thì anh em sẽ dùng bằng pin điện thoại Nokia như bình thường à đen đây riêng ờ, với đối với màn điện thoại này anh em dùng bằng pin Nokia như bình thường hết pin thì anh em sạc pin màn này chơi tất nhiên là lâu hơn đối với bát anh em có đôi khi anh em chơi hết ờ, hai uh, bát thì màn của anh em mới được pin sắp đôi Đấy. Đấy, có thể vào trong chơi thì những nơi người ta dùng quân vị khác nhau như quân vina ờ, quân đóm hay là những mẫu quân có màu anh em vẫn có thể soi được hết đối với cái bản đặc biệt này anh chỉ cần anh em ờ, à, đặt những mẫu bát như thế nào ví dụ như là bát hoa hay là những mẫu bát tít nhỏ hơn và anh em nào chơi ờ, tài xỉu bầu cua à, chúng tôi có tài xỉu bầu cua hết cho anh em nhé đây đối với anh em chơi tài xỉu bầu cua này bốn hai ba bốn này rồi tài xỉu bầu cua này ba năm năm này anh em nhìn thấy không? rất là nét luôn nhá đấy vẫn là không tăng 100 trăm anh em chơi tài xỉu bầu cua đối với ờ, tất cả anh em ờ, trong Nam người ta hay chơi tài xỉu bầu cua thì có thể liên hệ cho tôi đấy, đặt bát cho anh em đặt chén cho anh em đấy, đặt vào nhiên liệu sứ sành hay là những mẫu như nào thì anh em chỉ liên hệ trực tiếp cho tôi và để ờ, muốn cho anh em khẳng định rằng là 100% mà khi mà trong cuộc chơi người ta sẽ không phát hiện được thì ờ, ngày hôm nay thầy tôi sẽ đặc biệt lên nhớ là anh em phải lựa chọn những cái công ty cơ sở nó thật nhiều cái đồ sản phẩm thì anh em lựa chọn phải đúng đúng mặt hàng và khi anh em mua hàng của chúng tôi ạ thì là anh em sẽ được một cái phiếu bảo hành bát của anh em Đấy, từ 5 tháng đến 1 năm tùy theo những mẫu bát anh em đặt như thế nào địa chỉ cơ sở ấy đầy đủ này và số điện thoại online này đấy, Hà Nội Sài Gòn chúng tôi đều có cơ sở hết phiếu bảo hành đầy đủ anh em nhé thì ở ờ, đây ờ, tôi có một bát này tôi đang sạc đấy, sẽ thử luôn cho anh em là khi mà chúng ta đập bát đập đĩa ra thì nó sẽ có những cái gì ở bên trong và chúng ta có thể nhìn phát hiện ra được không à, ví dụ này. viền bát thì nó sẽ không bao giờ nó vỡ được nó vỡ chỉ vỡ ở những cái viền còn riêng về cái đít bát thì không bao giờ nó vỡ ra được em nhé chúng tôi đã làm đấy, rất là cẩn thận đấy, chế tạo ra những cái phiên bản như thế này dành cho những anh em vào những sới là bạc cáo này bạc già này hay những con bạc nào nó khắt khe đấy, kiểm tra rất là kỹ lưỡng chơi đang chơi nó đập bát đập đĩa về cái độ an toàn cho anh em là 100% trăm nhá đấy. về cái đít bát Đấy, đối với đây là chính là mẫu bát hàng hình phiên bản đặc biệt nhất mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em trong cái năm 2020 này anh em có thể đặt làm tất cả trên mẫu bát nhìn niệm khác nhau bát sành bát sứ hay là những mẫu bát khác chỉ cần liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hotline là 0975 8049 nhà tôi thì cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là bến xe miền đông sài gòn và ngoài ra thì có tất cả những mẫu đĩa cũng có đĩa hình soi đĩa camera để anh em có thể nhìn đĩa thì người ta rất là ít khi người ta đọc nên là anh em có thể lựa chọn đĩa Đấy, cảm ơn anh em đã xem video chào anh em công ty Casino sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái mẫu đĩa hai chiều mẫu đĩa hai chiều này là một trong những mẫu đồ chơi à, đánh được tất cả những sòng sân sới lễ hội hay là à, những cái sân cỏ sân gà anh em đều có thể chơi được hết đi chơi này duy nhất là luồn đĩa này và tôi đã chuẩn bị vài bộ quần đây luồn cho tôi ở một trong những mẫu quân vị này vào thì quân vị lưu ý với anh em là nó sẽ hơi hút lăn chân một ít lên đấy là anh em chơi ở những cái sân chơi phù hợp với anh em nhé đấy, quân vị là khẳng định là sẽ hút lăn chân một ít rồi còn bóc ra thì tăng tích rất là khó phát hiện còn thường đi chơi thì là người ta chủ yếu là đập bát chứ không mà người ta đập đĩa đĩa thì chắc chắn là phải có tang thì mới chơi được bất kể là đồ gì trừ khi là quân vị có những dòng mẫu mã quân vị không tang thì đấy nó mới có những cái mẫu tang tích rất là khó nhận thì giới thiệu qua cho anh em là cái nguyên lý của nó và đấy, hình thức chơi ra sao thì ở đây đấy, tôi đã chuẩn bị cho anh em dán cho anh em một lửa đấy, tại sao người ta gọi là đĩa hai chiều đĩa hai chiều là khi anh em sóc về một bên thì nó sẽ về bệt cầu ví dụ như quân quân anh em nắm chẵn thì nó sẽ về nguyên chẵn còn quân anh em làm nẻ thì nó về nguyên nẻ còn khi anh em sóc về phía bên đối diện của mặt nam châm đấy, về đối diện của nó hoặc là sóc ở giữa thì nó sẽ là anh em đánh xanh chín đấy, tiếng chơi thì không dám khẳng định là được 100% nhưng mà đấy, dám chắc chắn anh em về chiến thắng lên đến 80 đến 90% về cái mẫu chơi đĩa khiển đĩa hai chiều này anh em nhá đĩa thì không cần liên quan gì đến bát cả đấy, ở đây tôi chuẩn bị vài bát cho anh em có thể biết được rằng đấy, sóc bát nạm được không cần liên quan đến bát chỉ cần duy nhất luồn đĩa và luồn côn vào đĩa thì rất là khó đập bởi vì chơi người ta thường bát mở mạnh tay cái là vỡ bát nhưng mà đĩa không phải là chuyện vỡ được anh em nhá ví dụ này tôi thử cho em khi tôi để lẻ này về cái phía không có gì xong này lưu ý anh em phải sóc rồi quân về phía bên đấy có đồ để anh em có thể về được mặt vị đây là quân chẵn này anh em này quân chẵn này tiếp tục này là tôi đặt tứ tử này và tôi sóc nó vẫn sẽ về sấp đôi đây sấp đôi anh em nhé đây vẫn là sắp đôi vẫn là sắp đôi này nhá đó sắp đôi đây này chỉ cần anh em sắp về phía có đồ là một phần nửa không phải không phải một phần nửa đĩa nó chỉ là một cái khoanh tròn đĩa rất là nhỏ và anh em sóc về hướng đó lập tức là quân vị của anh em sẽ nhảy về sấp đôi và khi sóc quân nhảy không bao giờ có tiếng kêu nên là anh em yên tâm không phải lo gì nhá anh em sóc thanh trí này sóc thoải mái bình thường không sóc bình thường thoải mái Đấy. bình thường thoải mái anh em nhé khi ấy đồ anh em sóc dồn quân về phía một bên của nó đó chính là bên có đồ sóc dồn về này cái nguyên tắc sóc này không phải tiếng nào anh em chơi anh em sóc như vậy thì người ta sẽ rất là đa nghi anh em lên đấy, tùy chọn vào những cái trường hợp nào dễ sóc hay là những cái tiếng nào người ta không để ý thì anh em sóc dồn này khi anh em dồn quân rồi chắc chắn nó sẽ về sập đồ. đây anh em nhé. tại vì sao thường anh em đi chơi anh em bị bịp đập bát ra không bao giờ có gì xé quân vị ra rất là khó phát hiện bởi vì nó đã được làm xử lý qua công nghệ giống như một trong những bộ lá bài bình thường không bao giờ có thể phát hiện ra được Đấy, và tiếp theo là mẫu quân thứ hai đó chính là cái quân chơi tứ tử cử Đấy, anh em đánh mặt vị này đây là quân tứ tử này đây đi về sắp đôi này tôi sóc này lập tức này về tứ tử anh em này tiếp tục này rồi tứ tử để nó chỉ là tứ tử đen anh em nhá tôi sóc này Đó. tứ tử này đánh thẳng mặt trận này mở này tứ tử đỏ anh em nhá đó đấy mẫu quân vị còn mẫu quân vị lẻ thì anh em sóc nó bẹt cầu lẻ thôi anh em nhá quay thử một lá khác này cho anh em xem này à, vẫn là quân à, chẵn này sóc thử cho em qua nha qua vài miếng bạc này mình biết được khi à, tiếng nào anh sóc phải quen tay đều tay thì nó có thể đạt được cái hiệu quả cao đến cho anh em Đấy, bây giờ thử sóc vào sóc bình thường nha bình thường cần biết là gì anh em chỉ việc đánh xanh chín như bình thường còn tiếng nào anh em chơi xong xong rồi rồi tiếp về sắp đôi này anh này đánh thẳng vào mặt bị sắp đôi này 500 triệu luôn này mở này sắp đôi này anh em này Đấy, dồn vị về góc là tự động sẽ đặt vào Đấy, tiếng này Ờ, sóc không cần tay thì chưa chắc nó đã về sấp đôi thì những cái tiếng này thì anh em nên bỏ qua bởi vì anh em khi anh em đã đánh quen rồi anh em ước chừng được đấy, tiếng nào thành công và tiếng nào không thành công bỏ đây. đấy còn khi anh em đánh này vẫn về chẵn này đó nhá sắp đôi anh em này tôi mở này sắp đôi em nhá đấy, đây đó chính là mẫu đĩa hai chiều đi chơi chỉ việc cái cầm đĩa vào trong một chơi và anh em nhớ à, đánh dấu một nửa phần có nghĩa là anh em chỉ việc ghi nhớ thôi chứ vào cuộc chơi thì không thể nào mà đánh dấu được trên phần đĩa này ấy ghi nhớ được một nửa phần là đồ và một nửa là phần không có đồ nha mở đây đó những tiếng đấy anh em thấy được chưa đấy những tiếng nào sóc nó không đều tay cái là lập tức anh em phải lên bỏ qua ngay Đấy, kỷ niệm cái cái mặt cuối này mở sắp đôi này Đấy. sắp đôi này nha đó rất là ok thì tôi đã giới thiệu qua cho anh em với chiếc em có mẫu đĩa hai chiều và một quân vị có loại quân chặn, và quân nẻ đó đều là không tang hết đây em có thể đặt làm trên tất cả những loại mẫu mã đĩa phù thuộc Đấy, phù hợp với cái trận chơi trong cuộc chiến của anh em thì mẫu đĩa tôi có thể làm đĩa 6 đĩa 7 và những mẫu đĩa khác nhau đĩa hoa đĩa lồi đĩa lõm anh em cần đặt vào mẫu đĩa nào như thế này là mẫu đĩa bé hơn liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hotline Đấy, 0978 4548 anh em nhé ở nhà tôi hai cơ sở cơ sở một bên xe mỹ đình hà nội cơ sở hai là bên xe miền đông sài gòn qua cửa hàng tôi được phép thử hàng trực tiếp ấy tự anh em sóc tự anh em cảm nhận về đồ chơi xem nó có đạt hiệu quả cao đến cho anh em không Đấy, thuận mua và bán cảm ơn tất cả anh em đã xem video